bây giờ là 5 giờ sáng trời còn tối thui giờ ra mở cửa cho hai chú ờ, về sớm còn mình lang thang tiếp ở đây tới khoảng ờ, tới trưa trưa gì đâu đi đi ăn đi uống đây à đen thui luôn rồi rồi tính ra mở cửa mà cửa khóa rồi phải kêu ông quản gia ra mở thôi đó bây giờ 5 giờ sáng trời còn có thui mà mát lạnh luôn nha khoảng 15-16 ờ, độ thôi thời tiết mát mẻ con tính mở mở khóa cửa thôi <laughs> để con vô con gọi nó Ê, mày mày kiểm tra bỏ cái lò xuống đất đi chú dạ dạ dạ rồi rồi rồi ông chủ đã vậy mở cửa cho hai chú về sớm ông chủ ông chủ à, thích uh, ăn bờ ngủ bụi nè ngủ liều nè <laughs> đó có phòng à, đàng hoàng không ở ha ngủ liều cho nó mát ha đó xe màu đen của hai chú về sớm bây giờ là mới có 5 giờ năm thôi còn hai chiếc còn lại thì uh, tới chạy chạy xíu tới trưa lận đây còn đây chú nữa à, dạ thôi chào chú dạ chào chú <laughs> dạ đi cẩn thận chú rồi tới bài hai chú tranh thủ về sớm đi thông thả ờ, để còn ghé chỗ này chỗ kia tận hưởng ờ, chuyến đi gia đình ờ, Di với chị Di ngủ trên này nè hai phòng ở phía trên hai phòng này rộng ngủ được gia đình nhỏ hai vợ chồng hai đứa con giờ này là chắc đang xây kè chưa biết trời trăng gì đâu homestay vào lúc 5 giờ sáng trời tối thui nhưng mà mát lạnh <laughs> đây là khung cảnh của hồ Đại Ninh vào lúc 5 giờ sáng Đó, bình minh đang ló dạng khung cảnh huyền ảo nhìn rất đẹp luôn tiếng dế kêu rồi tiếng ve gì tùm lum đây nè rọt rẹt rọt rẹt giờ này ai cũng đang xây giấc hôm qua làm quá trời cũng tám chín lon 10 lon gì đó <laughs> giờ phê đây đó quay lại cảnh ờ, bình minh một lần nữa wow sáng rực lên nãy thấy ờ, mặt trời tưởng đâu lên ai ngờ đâu ờ, thấy ẩn ẩn ẩn ẩn lên rồi cái ờ, mây mù biến mất tiêu luôn buổi sáng à, trong lành à. hoa sứ hoa giấy quá trời hoa giấy này mình trồng á hả ở chú cẩu ờ, của nhà nào đang ờ, bươi bươi móc móc dưới <laughs> cuối cùng ờ. <laughs> đóng thuế cũng vô đó rồi cuối cùng 13 tỷ rưỡi ờ, kỳ kèo không được hả ông bà vợ nhất quyết ờ, không không mua hả ổn cứ để từ từ từ cũng có người ờ, được giá ờ, ai biết đâu nhiều khi người ta chịu giá ờ, mình bán có có nếu thiệt á, nếu mà đi rộng rãi á, lấy chiếc Explorer á, à, đi thích hơn nó nó khoảng 2 tỷ rưỡi á. Ừ, thì hai tỷ ờ, hai tỷ rưỡi là sát xe 2 tỷ tư ờ à, đúng rồi <clears throat> nhưng mà đi uh, gia đình đi thoải mái đi nó nó nó nó êm hơn là thằng Everest Everest nó theo dạng thuần SUV á nó nó nó nó, nó sọc hơn Ha ha ha. bữa đạt đó sao rồi đợt 14 tỷ có ai vô hỏi tiếp nữa chưa chưa hả ra ngàn tỷ ôm đất ôm đất xong rồi ờ, nợ ngân hàng á cuối cùng mà ra đất không được thì ờ, nói chung ờ, được giá thì mình cứ đẩy thôi Sài Gòn đầu tư vài căn sala cho thuê kiếm một năm uh, nửa tỷ à. đúng rồi đỡ nhức đầu hơn mà cái giá trị cái nhà nó nó còn tăng theo thời gian nữa ờ à, đúng rồi nhưng mà nó chắc <laughs> ngân hàng ngân hàng được giá cao hơn giá mua luôn vậy vậy còn lời hơn nữa chuối buổi sáng tại khu du lịch homestay Tà Hin đó phía trong đó là ông chủ đại gia Đức Trọng ở ờ, vợ con đang ở ờ, Sala sang chảnh <laughs> ông chủ một mình lên đây trong đất <laughs> đó ngủ trong cái lều này nè đó đây, quay một cái lần nữa mấy cái lều đây cho các bạn xem nha à, thích ngủ uh, camping uh, ăn bờ ngủ bụi vậy đó <laughs> đó ông chủ đại gia ngủ lều buổi sáng yên bình <laughs> phía đó quốc lộ 28B nha đây Tà Hiên Homestay and Coffee nè đâu à đó cả nha không sao đâu ờ, hồi nữa mình tắm cũng thay đồ trước khi về tắm cái ngay ngồi cho mát ha ngồi đây mát nè hai anh lại tiếp tục nhiều chuyện từ trong nhà ra tới ngoài phố này mà không có ai chắc cũng buồn ừ không trước bán cà phê á mà tầm này là xe du lịch chở vô yêu vợ vô khách đó mệt lắm vô đi vệ sinh à đi vệ sinh ngồi cà phê sáng sớm mình đã bận nhớ tìm cảnh nhân nhé Phan Thiết với khách Nga họ lên là 5 giờ với cái vấn đề ba là 6 giờ là nó có mặt đến 6 giờ kiểu uh, giống như chạm dừng chân vậy á có cái biển chạm dừng chân xong em ghép dập đổ luôn à. hồi xưa trên cái bản ờ, chỗ có phòng nghỉ kìa nó là ghi là chạm dừng chân à xe 45 chỗ à, nó cặp vô được ờ, thoải mái sau rồi đêm đêm mấy xe tải là bay vô đây ngủ tấp vô xanh rộng nằm ngủ ừ. mình phải có bán thêm cái gì chứ chạm dừng chân phải bán thêm món này món nọ cho người ta vô người ta mua ừ. đấy chứ còn không hỏi chỉ có ghé không đi vệ sinh rồi người tâm lý đi chơi rồi tôi thì muốn đi tới đức thôi đi từ sài gòn lên đà lạt là phải lên đà lạt rồi đó mới dùng dịch vụ còn dọc đường gì đó đi vệ sinh cường lỗ chim à, đây lỗ chim đây ngay trên đỉnh đầu luôn nha không biết có trứng nào không <laughs> sợ nó bay đi đâu à. mới làm nhưng mà cái này là tối hôm qua mưa lớn hôm nay là nó chèm nhẹp rồi bây giờ chắc có chim thì chắc cũng nó cũng bay mất tiêu <laughs> trời ơi hôm qua mưa xối xả trời mưa 3 tiếng đồng hồ mà mưa ầm ầm ầm ầm ầm mua cái kiểu đó là ở Sài Gòn là là thôi rồi đó thành thành xong rồi thành lục rồi giống như hôm bữa thứ hai đầu tuần á mưa kinh khủng có người đi đi làm xong á 11 giờ đêm mới về tới nhà nó kẹt xe ở Bình Thạnh á, 3 tiếng mấy cái đứa thuê thuê thuê cái miếng đất này là rồi nó xây cái cái cái, <laughs> cái này lên à để làm ở ờ, là cuối cùng mình ờ, ừ. lấy là không nó bỏ mà trước nó xây nó cũng làm ờ, nhà trọ hả hay là cũng là kinh doanh nó là nó muốn kinh doanh dạng như làm tour đây nó là đầu cung tài năng mà à thì nó làm vừa đủ để cho khách ở đêm thôi rồi nó dắt tour thôi rồi cái phía sau đó là, là mình à, mình sau này mình xây sao hả cái mấy cái nhà bàn á à, sợ sau này nó không cấp giấy phép xây dựng à. cái nhà đó lại sợ vậy nhưng mà trước là xây à, ổn ổn rồi cái gì ừ, là làm móng trước sau này thì lên một lầu nữa ừ. bữa nay nó ổn rồi bên bên nhà này xây nhà lớn rồi như nhà bên này xây ba tấm rồi xong rồi lại đến nhà đóng hồi xưa hồi xưa mấy cái đất ven hồ này người ta sợ người cho xây dựng khu này dân cư đông mà giờ Trời, quốc lộ 28B này chắc hồi xưa bây giờ đỡ chứ hồi xưa chắc còn vắng nữa À, bữa nay xe lớn, xe hàng toàn bộ xăng dầu Lâm Đồng á, nó à. đi qua tuyến này nè. À. Nó xuống cái cảng dưới Tuy Phong. khi trong này nó còn mấy xã mười ba nữa rồi cái chỗ này người dân tộc nhiều không nó có nguyên một cái làng người đồng bào hay đầu ngoại nhưng mà dân đây thì chính là ở với người đồng bào vui hơn ở với người ừ. đức trọng hiền hơn đà lạt đà lạt nhiều khi mánh môn lắm dân tứ xứ đổ vào dân à, thượng vàng hạ cám không biết ai với ai kinh doanh được thì cũng sẽ có cạnh tranh mà cạnh tranh là mánh mung luôn hôm bữa báo đăng vụ mà mấy à, cò mứt gì đó vác dao vác rựa rồi hả <laughs> chém nhau ôm sùm đây mày lại coi Thấy ai Nhìn dáng giống con cáo à ừ. Đi vòng vòng vòng nãy giờ Đi uh, lang thang lang thang kiếm kiếm kiếm kèo kiếm mối gì đây kiếm kèo với lại khách nhậu à. <laughs> hôm qua ăn dư quá trời hôm qua thấy mày là tao cho mày ăn cho mày no nê luôn rồi hôm qua chắc ngủ sớm <laughs> ờ, rồi coi chui rồi thấy ghét không đó đó đó đó đó đó đó đó, đó. giờ 7 giờ 7 giờ mấy rồi trời sáng hẳn lên rồi kêu uh, ngoại máy gì ha vậy ăn sáng uống cà phê ngắm cảnh hồ sau đó sẽ tiếp tục chuyến hành trình đây quay thêm một góc hồ đại ninh bị ra ngoài ngồi đi, ờ, chơi ăn sáng ngoài mát ừ, trong phòng nằm núp hoài vậy nhà ở nhà cũng trong phòng đây cũng trong phòng ra ngoài cho mát lão ra ngoài đi gió nó mát mát tự nhiên lên đây ờ, để hóng ờ, gió trời đi vô nằm giống như nằm phòng mới lạnh đây mát tự nhiên nè ừ. nhìn nó mát rưỡi à mới tắm máu gì hai tắm ừ dạ đó ờ, ờ, thằng thắng nó chuẩn bị ờ, đồ ăn sáng rồi ờ ra ăn sáng xong rồi ăn um, dê ăn gì này nọ đó ờ, nấu mì ăn ừ, ăn rồi tới trưa trưa xíu mình đi kiếm chỗ ăn nữa thì không ở ngoài còn mấy mấy trái kệ ăn cho hết đi A phò này là 90 tuổi rồi đó nha Thấy mặt A phò chưa đó, 90 rồi đó đó 90 mà vẫn còn ờ, đồ đi chơi ha suốt ngày đồ đi chơi vẫn còn đi khỏe lắm rồi đi đi ra đi ngoài chứ té đâu mà té có có có, có ờ, trơn chợ gì đâu cứ đi đi không dắp cầu thang dắp đâu trời tôi đi bình thường đi đi đi đi rửa rồi đi đại đi ra ngoài ngồi cho nó mát đi đi, đi. Trời ngoài đi có khăn ướt bước lên rồi ra bàn ngồi đi rồi ngồi đây đi nha chuẩn bị ăn sáng ăn sáng là chỗ uống cà phê à, mát không <laughs> bị đuổi dọn nhà đó đó coi nó kìa đây ba đứa bé chuẩn bị uh, nhập học rồi đúng không chuẩn bị nhập học rồi đúng không ừ. năm nay lên lớp 1 hả ừ lần đầu tiên à, đi học à, phổ thông nha không phổ thông là gì <laughs> đi xíu ra ngoài à, chỗ à, quốc lộ 28B cảnh buổi sáng ở ngoài quốc lộ 28B không khí trong lành chim hót ríu ron Tà Hin cà phê homestay amazing view à. đây là hướng à, đi à, Đức Trọng nha Đà Lạt từ này chạy thẳng khoảng à, ba cây số nữa là ra tới ngã ba hướng quốc lộ 20 đi Đà Lạt hướng này là đi à, về à, Bình Thuận nè Phan Thiết nè khoảng à, bốn mươi mấy năm chục cây nữa xuống tới quốc lộ 1 tí nữa mình sẽ đi cái đường này về Phan Thiết đổ đèo Đại Ninh về với xứ biển à, bên này có hai cái biệt thự màu trắng rất xinh nha mới xây luôn nhìn rất là khang trang còn đây là bé youtuber mới nổi <laughs> có vài clip rồi đó dễ thương không thằng kia nó đứng nó ném kệ đây là view của ờ, lối vào Tà Hin Cà Phê đây một đống củi lửa trại tàn tích còn sót lại đó à, rụt rịch vậy rồi đó siêu quậy xuống đó chuẩn bị uh, về nè siêu quậy nó phía xa xa là toilet youtuber mới nhú <laughs> cơm chiên lên ăn sáng nha cơm chiên với giờ nè con biết không vẫn còn làm oxy chứ nó đi xong về nó mở cơm có ăn con ảnh gia camera mệt Vi, uh, ờ, quay video <laughs> cười video là cười đó con phụng nó chiên cơm ngon lắm á ừ. nó nó nó rang muối cũng ngon lắm á nha dạ. ờ nó rang muối cục cục á muối ớt cục cục ăn cực kỳ ngon rồi có ờ, cơm chiên bánh mì ốp la nè có bò nướng đang chiên ở trong nữa nè có lẩu nè đi hả ăn phở hả rồi đại gia đình uh, rút trước <laughs> rồi về hả rồi rồi hẹn về sài gòn nha chờ bye mượn sổ ở phụng sổ ngồi thẳng ngồi thẳng lên liền phải không ừ. này có cơm chiên nha à, à, à thịt ba rọi nướng nè cá chiên nè rồi nguyên một cái nồi lẩu dê rồi ở dưới là đang có uh, bò chiên nữa Phụng ơi coi có nước lấy nước ra uống luôn Phụng Sao có sao có ba cái ly vậy? Tay đâu cẩm. Ok. Ừ. Má có cà phê rồi, đừng có đổ má có cà phê. Thì ai uống uống uống thôi. Ừ. Vậy đưa ly đây. Uống cà phê. Nè hai muỗng cà phê ba cà phê nước nhiều khi là heo người ta mua ờ, không ăn đúng cà phê uống cà phê ngon ờ, hơn ờ, ờ, mấy cái này ừ. ừ. nước ướp ngon nó có cái bịch cái bịch gì bịch đó bịch gì vậy thắng bịch ướp bò tên gì vậy để biết đem về ướp hả à? sốt tiêu đen đó số tiêu đen đúng không ừ. Ờ, chốt uh, chốt xuống chốt chốt xuống ờ, xuống bếp á chụp chụp cái bao nó lại chụp cái bịch nó lại thơm ướp thịt bò nó thơm ừ. đó, mình ướp lại được nè ướp về khỏi gần phải nên mắm cái gì ừ. Dạ, dạ, đó ừ. ăn cái cái gì nãy thịt bò ăn thịt bò hoặc là ăn trứng ăn thịt heo là nó lên cái lên cái bụng dữ lắm đó nó lên bụng cái thịt heo này ừ. ăn lên kỹ rồi đó lên ký mà cứ tiêu mặt mà mặt cái bụng tạm tháng đây chắc con ăn thịt heo hai bữa là bữa này ừ. mà ở trên này có rau củ luộc ăn ngon dạ, cứ rau củ ủa sao hai đứa ngồi nhìn rồi hả rón à đứa rón đứa rén à, lẩu lẩu chưa ăn lẩu làm chén lẩu rồi quên ăn lẩu giảm cân ăn rau đó nãy giờ nó đắng nghe ăn thắng đâu không giảm được ba ký không thật ra là con con con từng ăn ít lên nhiều thời gian mà uống thuốc uống hả rồi tại sao ta thì... Cái lượt của mình là cô nó không Em không có uống thuốc tôm luôn á mình phải ăn ít đi cưng hả luôn á tôm cho mình tính to con tôm con tính lượng calo luôn á bắt mừng cho con không được đâu nó nhờ đất á con chúng là nhờ đất thực ra bác chúng cũng nhờ đất mua miếng đất giống như bán mua bán miếng đất giống như bán bó rau muống thì nó có tưởng tượng không 8 cây bán 15 cây bây giờ không làm từ từ gói gọn lại thầy ông ngoại cũng may mắn là mình có một cái nền rồi thầy ông ngoại thầy ông ngoại thì nghe bên bờ dũng chủ bánh này kia một ly cà phê sữa đá tại Tà Cà Phê Homestay Say you think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still, I'm hoping we'll be meeting soon. ở dưới là khóc tiếng chó luôn Khóc tiếng chó là khóc sao phụng Nhưng mà nó chưa có hộp đâu nó nó nó nó, nó rủ rủ đầu là có được rồi chị bắp này bắp trắng bắp này bắp nếp á chị ờ, chị Vân bắp nếp á bắp trắng á đây là một cái giường pha lan ba em trồng khoai lên mà đau lớn thấy khoai mì đây là đồ khoai lây đồi không hay sao á miếng đất trên này để đợi để trồng khoai lang hả nuôi heo với trồng khoai lang hả dân chơi dữ vậy <laughs> bắp nếp được hết rồi đó thì giống tự tự cái trái ngày hôm qua mình mua có đó à chuối giơ tay dở dở cái bài chuối cái đường này qua buổi chiều này ha nó sập sập sập tối xuống mới thấy cái cảnh cùng gợn nó đùng gợn nó bùi điện cái này có gai dạ có gai ừ. nếu đi là chắc gì vậy alo gì á dạ, dạ. bước một bước bên này quá <laughs> ô ở đâu bước hai bước rồi bước một bên rồi, rồi. tay á ờ, có có để lại sườn luôn không có để sườn luôn không con nói nè ừ. để đâu ờ, để đâu còn sườn này tao để vào luôn cho mày để để ra được không tắm bùn cho mày xì dính xình luôn rồi thôi đúng không đi ở dưới này rửa chân luôn trên dính sình nó đi dưới đi cho nó khóc sình cha phụng ơi phụng ơi nãy giờ bị hết ờ, bốn con mũi bốn con ngựa nó cắn ở nhà rồi thế nào thôi tối nay về chân chân dù dù cướp bò lại là câu chuyện cướp bò hôm qua là chạy hôm qua lúc đầu là chạy về là đã tắt thở rồi đó ê cái này ngứa lắm nha mắt mèo á nè mấy cái cây long long mắt mèo này ra mắt mèo hả đúng rồi đâu có ờ, thấy thấy chỉ rồi cái cây long long á có đá lởm chởm rồi mắt mèo tùm lum hết phải không chà lỡ cây này là cây bụi hả nó mọc tự mọc lên cái gì đó thoáng rồi đó chim cò bay phấp phới kìa đây đó cảnh đàn cò bay lả bay la Ây à. đây đã xuống tới bờ hồ rồi đây đây quay lại đây đó cái homestay nó nằm phía xa xa kìa đó chút xíu đó đây đi cũng xa lắm rồi đó nha hồi mò lên nè ờ à, một con cá oh một con cá ờ, chuỗi kiến mà nó chắc nước <laughs> chắc nước lúc nước đó, nó lên tới trên này đúng không ờ, thắng dạ, ủa vậy hả chứ không phải nước lên trên này rồi nó tự à. chết khô luôn rồi <laughs> chưa đâu zoom ờ, quớt rồi em coi cái em bấm zoom coi nó sao coi chừng cái cân bằng nó nó, nó đang bị lệch á rồi xuống nước không sợ đau cái này ừ. mát trơn lên hồi mò lên chở anh cũng vậy à còn quãng đường về nữa chị đây phụng đây phụng dọc nước đây đây đó xuống tới ngay uh, bền hồ nước luôn má vít nước lên quần luôn rồi giống như cái, cái mà mà cái về xe đạp vậy đó chạy xe đạp cột á dít lên đầy lưng áo luôn rồi <laughs> giỡn hoài sao không <laughs> phải bảo tồn <laughs> tồn <laughs> còn dũng nữa đó <laughs> ghê ghê ghê ghê né được rồi, dũng còn lại tiên rồi thôi đi trời mấy cây này ở nhà anh ba anh trồng cả đống nè ờ hàng xóm ờ, qua bứt ờ, xin bứt ờ, về ăn hoài ăn cái hộp ở trong đó ừ. ờ ừ. ba anh chồng ngoài sân á nó mọc bụi bụi bụi bụi luôn xong rồi ai da ông đưa cái hộp cho anh ăn thử ăn nó lạ lạ ai da sao cái giống này nó, nó thẳng quá vậy đường thành công không có gì phải phải đi đường mòn đi đường lạ rồi lên tới trên đồi rồi ui da đá lởm chởm lởm chởm dính cho người ta biết mình mới đi rẫy về phải không ừ. đó nè rồi gỡ nè tay nữa nè ờ, đất rộng mênh mông quá à. Đất gì đó, đất quá trời đất luôn nhà nào. Đất đỏ bao nhiêu? Nhưng mà bây giờ đất chết cũng hết. Đất về 2 tỷ một công. 2 tỷ một xào Một công cũng một xào nhà mét. Một công 1 ngàn mét. À. đường cắt nó sẽ tránh được nhiều xe hơn à, dạ đúng rồi đúng rồi nó là đường liên tỉnh mà đường cũng lớn lắm đường lớn như cái đường cũng đi ra gần cái đầu cầu la ngà đúng rồi đúng rồi anh đánh một phát là ra đầu cầu la ngà đường rộng lắm đây homestay và bụi hoa giấy homestay Tà Hin nằm ở gần à, ngã ba Đại Ninh nha nếu mà đi từ Sài Gòn là khoảng 250 à, à, cây đi theo quốc lộ 20 đến quốc lộ 28B rẽ phải khoảng ba cây số nữa là thấy homestay Tà Hin còn nếu mà đi theo uh, quốc lộ 1 để uh, từ Phan Thiết vòng quốc lộ 28B để uh, hướng về quốc lộ 20 đi Đức Trọng á, thì khoảng uh, 295 cây xa hơn so với đi quốc lộ uh, 20 khoảng 45 cây nhưng mà nếu mà thường mà kẹt xe quá trên quốc lộ 20 á, thì đi quốc lộ 1 vòng lên cũng được xa hơn tí nhưng mà đỡ phải chờ đợi kẹt xe kẹt xe quốc lộ 20 mà mùa cao điểm du lịch Đà Lạt là ghê gớm như lắm tí nữa mình sẽ à, đi à, về hướng à, Phan Thiết mình sẽ quay lại cung đường từ Đức Trọng xuống Phan Thiết qua quốc lộ 28B cho các bạn xem cái clip đó thì trước đây mình cũng đã có rồi ở ờ, lúc mà mùng năm tết mình đi ờ, từ ờ, Phan Thiết mình hướng lên Đức Trọng cũng qua quốc lộ 28B này bây giờ mình sẽ đổ đèo mình xuống lại vùng biển xứ Phan Thiết Bình Thuận đây cù lẳng nè ngồi lên trời <laughs> giữ con con này nè. lên mới nhịn ngồi lên cái gỡ gãy cái, đầu nữa sau này là cái cái cái vỏ của nhiều con còn cái chỗ chỗ này để con leo lên leo xuống ok ha đây nha về nghe con về nghe con có nghe đâu có bột nước của nó mà ghê mày nói ba mươi cuộc có đâu gần kế bên sân bay liên khương ba mươi cuộc gì chi nó cắt riết rồi mà nó cắt ngắn ngủ luôn thấy không chi á nước ngoài nó cắt đập quá cái chuyện tiền trước đâu cắt <coughs> là chuẩn bị ờ, vào đầu đèo ờ, Đại Ninh ừ? chỗ nào cũng thấy sự yên Đó, cái hồ đó Bên này bên trái nè Hồ nó chảy đi cả ba, cả tư vậy đó Sáng xuống cái miệng cái dưới này luôn á chị hai dưới rửa chân được luôn á mua được miếng đất để cảnh nhìn đẹp đầu đồng hồ còn này là nằm phía sau nữa nè nguyên cái hồ nó lớn dữ lắm dài dạ. nếu mà cái dùng cái cái mùa nào mà nước nổi á, là thấy cái hồ mênh mông lên ừ. còn giờ nước cạn cho nên thấy thấy thấy thấy thấy, thấy đáy thấy cù lắng vậy together, I could never get enough of you. Yeah. She said, What you want from me? Baby, what you want from me? Yeah, yeah. Nothing but your company. Sitting on the top with me. Yeah, yeah. Oh, girl, I can give you the time of your life right now, right now. Give you the moment you never could have right now. đẹp không chỗ cái gì đó buổi chiều mình đi nó đẹp lắm chỗ cái gì đó cái gì với cường nhớ khoan để tự nhiên ờ, món cái đi xuống đó là tam cấp bất động á à, phải bậy bậy bậy bậy đó là cái gì nhà nghỉ của công công đoàn quảng ninh á cho mình một cái biệt thự hợp lý đi tiểu đi ra ngoài ngoài phòng tại vì đi thử chia trong ba phòng không bây giờ mất cái chỗ đó rồi đó cái chỗ đi xuống giật thẳng của chị với bà đi ra giặt bột bột bột như nè ờ đảm như con mấy lần để xuống sao chọn là đẹp nhớ cái xe hơi nó đi xuống như đó nè Ờ, gì đó Dịch dịch cái này Nè, gãy tay Chỉ cần mà con không có gì nước cửa đâu Con phải cái uh, chiều mấy bà bắt mười hình như chắc chỗ đó mấy bà lai tạo chiều mấy bà đem ra cái đồ mà xe hơi mình chạy ngang đó bởi vì ông mới sợ nước ngập cái chỗ đó mình về không được đến giờ nó mất rồi ừ nó làm cái cầu trên ngang cầu trên rồi uổng cái chỗ đó quá ừ. đó nước giống như con cái rạch á chứ không phải sông ăn con ngao ngán vậy chỗ đó ừ, đó đó chỗ đó là chỗ chủ ờ, cái gì kêu là cái gì ra móng dạ. cái hả móng cái xong mới tới đó để chỗ mình ngủ Girl, I can give you the time of your life right now. Right <laughs> now. Give you the moment you never could have right now. Right now. Let me in, let me in, let me in your world. Let me in, let me in, let me in, let me in. mới đi ra đi chợ đó hồi đó mình đi tới mà móng cái xong mình về đó là bộ, đội, à, bộ đội biên phòng cũng xét dữ lắm bỏ giò đô cướp bỏ gì ra sao này mất cái chỗ đó uổng ghê buổi chiều lại giặt đồ đi buổi giặt quá thì cười giặt không thấy xà bông đâu thấy xà xả luôn, đó mày cái cái bọc bọc bọc bọc với cái nước đúng mà ngập lên sao qua nó nói ở dưới cái đung lũng sao qua ra ơi sao qua Bắt tập luôn à Ờ, này gì, bắt tập luôn à nè nó cặp nó đầy à cái chỗ này nó không có cái xích bèo gì dựa khỏi khỏi đằng này à khỏi đằng này hả ừ. khỏi đằng này kêu ra đó coi đối tượng nhỏ cái cổng kêu bật cổng ra chưa có ai cố cười với trước mua tiệm tạp quá trứng gà nhà người ta đẻ <laughs> ký được bao nhiêu chứ mấy ký Ôi mẹ ơi Rồi <laughs> mệt mù luôn Camera lại quay rõ <laughs> camera lại quay rõ trong khi còn còn cái cái kiến thì nó mờ luôn rồi nướng mà động dũng dũng dũng rồi giờ nãy giờ ở đây nó mưa trước rồi mưa lớn từ nãy rồi chạy động dũng động dũng rồi khách đâu quá trời quán này quán gì vậy nhậm nhìn chân alo mới nè mới hay gì mà đông quá vậy sữa var första gången vi möttes Våra blickar bara möttes Kommer du ihåg det igen? 不想要 có cần quay đầu không đâu còn bánh nè phải không đậu xe không rồi xuống đi xuống đi anh đậu đi xuống trong á đi xuống trong thôi đây là một phần bánh căn thập cẩm chính hiệu Long Khánh đã về tới Long Khánh rồi rén sòi luôn ăn cằn bóc mỡ cũng cũng sổ đặc sản minh, à, đặc sản Long Khánh hai người ăn dĩa đó là no đó hai người ăn dĩa <laughs> dĩa bánh căn đó kìa quá hớp luôn vậy cái dĩa đó là ba người ủa vậy hả <laughs> ai biết đâu tưởng đâu còn hai bà kia hửi không à đáng lẽ hai bà kia ăn tô nữa đúng ngày vàng em đến thế rồi đi em làm chi thế rồi sao vẫn trong lòng anh bao sầu